9 điểm anh em nhất à, nhất rồi người thì em mất sáu ừ. em cứ ờ, năm chục đấy em mất là vừa đúng vậy thì anh ờ, anh ờ, từng cây thì anh thua mất trăm thì anh mười tập trăm thôi mười tập không qua rồi ừ. đúng không cái đầu tiên là mất vòng rồi thứ hai thôi Đó, nghe, nghe tính với anh đâu ấy mất thì qua thì tính ấy rồi tính tính em bán đủ làm tiền em còn bỏ quá mày bỏng tao đây chờ mà bỏng bỏng này dày đâu mấy lời đấy nhỉ mình giấu cái nhé chờ đi xin lỗi nhé đánh đất xin đất ngay thôi lớp không xin đi bạn không xin đánh đất xin đất à mình mày hỏi nghe theo được ăn cưới ăn cưới lấy tiền sửa thằng này thì cao chín thế này dở thế này hmm. giờ phút dạ, này nhắn đi chứ cần gì nữa ừ, tính không đi chốt không đi chốt không đi bàn nào thế là mình chốt rồi anh sót tám trăm kia dạ. vâng không nó cũng sót là hai lần cũng sót rồi có cánh luôn không còn cây nào chắc hơn đây không có cây nào chốt này chốt cái này nó mất này tám trăm đúng không tám trăm à còn đây không thế có cỏ không ta không thấy được xem tám trăm lại sáu điểm sáu điểm nhất đi sáu điểm nhất đi bao điểm hơn ba điểm đứt triệu cái này làm quá anh sẽ làm được luôn làm nhất thôi gì không

để bài anh ơi, vào đi đây không thoải mái cái này để cho vợ này đi đâu tiền thì gửi hết về cho vợ vợ lương phải trả nó rồi nó chụp em không anh đường gọi này Ôi khói lắm nhỉ Trung bình một con như này, mày nghe chưa đấy Việt Anh sợ đấy Tông đúng thì một tờ, còn phát một tờ mà thua Thằng cô đấy Chỉ đến rất một, một tờ nhưng trả lại cho mà thua đấy Trả lại một sáu Không thèm ăn 别了。哎，咱们，ăn trước à? ăn trước. ăn trước. ờ, anh ăn trước. đây. chuyện trước kìa. ăn trước anh em. đi tắt cái này. quang à? mất tiền này ừ. tiền chớ xin mất tiền cái phải đầu không đúng rồi xuống đi à? đây à cơ số cơ số phỏng đấy nhỉ cơ số điểm nhưng mà mất chốt tính bằng ngoài ừ. tránh thấy không nhắc nghĩa tiền lên những cậu lá có gì thêm để bữa hàng không có gì, à một đi qua kìa dạ, bảy này em đi đâu đi hạ còn đây nhỉ đi hạ rồi chưa chạy cháu có nào chốt kìa ta k tám bảy rồi đây mấy đấy bốn tiếng sang tiền đen <laughs> nhỉ cái này ăn không Ui, ăn chặt luôn anh ơi ăn được cả hai con đấy em em mười lăm điểm làm có chết làm sẽ đẹp chơi thì ai dám xem 19 điểm 15 điểm con bán này là bao nhiêu đó chứ tám trăm đặt sang đây con con chốt này rồi <laughs> anh bao nhiêu đây đây không em em bao điểm đấy có mười mấy điểm mà bốn điểm còn bảy còn năm còn hai ông bao nhiêu mười chín điểm ừ vậy tôi nhì tôi có mười lăm bốn điểm có bốn này 14 đây đây đây vậy em bao nhiêu nhỉ ờ, em mười mấy nhỉ nhì trăm vẫn được 400 à ừ. này mất nhiều quá nhỉ mất uh, ăn cái đây à ăn đây à ăn cái rưỡi xong đấy như thế ăn gì chết sao tính chết không gì chết chỉ có hai con đấy là sang đến cái gì cũng chết mà hai cái kia đã ai xuống rồi mà sang số phải mất rồi số phải mất rồi nhanh quá đây em đi chợ phương đi làm đâu giờ này hết tiền luôn đi hướng dẫn luôn một đánh qua đây làm phát hết tiền luôn nghe à anh cứ thoải mái cái thoải mái mà đánh thay có hàng trăm chục tí này đánh phỏng xếp bài anh lốc thì rất đẹp nhé bây bốc còn gì sao tay bốc đánh chết cha nhầm nhầm nhầm nhầm lỗi lỗi lỗi con làm cái con làm quế đảng đang thân chỉ thấy con làm quế này trong tiền này nhiều kẹ là cháy còn còn bạn đâu chín đây cả chín đấy quy dạ ca mà đang nghe anh mình hát lấy cứ ca quy tập lại cho anh anh gì ôi đánh kiểu oai khói vậy để chạy chứ cần hết rồi toàn giá quỳ ra cao mặt này phỏng phẹt đi vậy là nói là nghe giá ca giá quỳ ở mặt thôi mẹ tám trăm hai bát bánh điện này không ngồi không một hai ba bốn năm sáu không thì bạn đâu đấy bỏ đi bị cạn ra mặt nhau nhẹ một cái khủng thế nhỉ cháy cháy chốt quy can ra thật ngày bắt được quy can là cháy em à? ừ. ăn cái thùng gì sao ấy là nhất rồi anh cũng cháy này Để biết đánh cái gì này. cái sáu này rồi hả còn đi bằng chị là thiếu hai điểm bốc đẹp có vẻ đẹp không à, này sao anh không sang con này tôi đánh đi ờ, <laughs> không sang nhiều rồi các bạn cũng nhiều ba hai anh cũng đợi anh cũng đợi <laughs> hai nhà cháy rồi anh em cháy ngon vậy ta quy đặt một mình hai trăm đúng không ừ, hai trăm hai trăm nhỉ em được tiếp này à. em chưa tiếp em chưa bắt đầu nhỉ em chưa ồ phát rồi lại lấy lại ngay chút kia kia kia kia nhanh nhanh chạy khai nhanh mỏng lắm rồi <laughs> anh mỏng nhất còn năm chục năm đánh ngay bao giờ bây giờ rồi tranh thủ trên trường là đi bay tháng lương Năng lương không đủ ấy. Bà này đánh ngất phải chết nhỉ Bỏ cầm này này Đây là mít đơn Sư mẫu Ngọc Trinh ấy Trinh Nó là Tới giờ anh có quy này ăn được Cái phi ăn tám mặt mình Ai thắng rồi Đây này, gì tiếp Tiếp, anh Thứ Cầm cả cục kia Lấy hết tiền lương của anh em Bảo em Anh em này làm một cục nữa cầm chiều tiền dày nha hai nhà mỏng liền còn ừ. có cục tiền đằng sau bỏ em nhất thì sàn không tiền để dùng đi đừng anh cái này ờ tiền ừ cái bơm này là tao rồi <laughs> ba chín này đến chín đấy mình ăn thì hỏng rồi ừ, cười nhỉ chín là ăn chín đấy cũng cũng tươi tỏi nhỉ gì nha đừng nghe mình bóp nhau nhé anh em mình cầm của nhau rồi bóp của nhau này rồi thật cắt rồi ừ. ok ok năm triệu Các chín có sao tiền đấy Hả? Có tiền nhà phòng thương Đấy Giờ này cứ thấy tiền là chê nhỉ Nhiều tiền quá rồi Chết giờ luôn này Chắc thì cái chốt là gì Thì bên ngoài đâu Chốt chốt đấy Ăn chốt đi Chưa, tầm này chơi cái chốt được Anh chốt luôn Chuyển liên tục đi Rồi, chốt Chốt cái tim này anh vẫn cháy hai bán báo liền thùng ấy, chỉ đợi cái gì cứ bác báo liền em hả một hai ba bốn năm sáu bảy tám ờ, lại chia lúc lại con ba bán liền thông thì cháy ngay chưa vậy anh gặp của em ừ. chịu con đâu chứng cơ game của anh đúng một phòng một phòng cứ quy ra tám này đánh nhau được người này to điểm lắm người này to lắm đấy không liên tục ba nó liền Thế 2k thì đánh gì nữa? Đánh hai k Ui gì hai nhà giữ hai k Hai nhà giữ hai k Chán đâu. Thế bao nhiêu? Hai nhà đâu. Ờ, mười là đẹp hơn rồi. quy ca tán mình không có nào khoảng mười quy ca tán thì anh nhắn gì chắc gì là anh làm quy ca thôi anh đợi to thì ngay nhưng có tôi cả mà tôi thằng nào làm chưa thằng rồi Ngoài bốc vậy là biết con nhà giữ đôi ca rồi. Đi ra, đi ra, Alo. Quyết cùng. Ừ. Ai ăn chốt. Em <laughs> đi không ngoài anh ấy. Không hỏi. Đi không? Tiền ngày càng bằng. Bạn cam đây bạn học chịu Đây là lấy đi ăn nào lấy được gì Ừ, đi thì đi, dạ, bây giờ Để cái nút được mà, tầm được 2 tiếng thoải mái, mai tiếng thoải mái Bây giờ hai ba tiếng thì nhiều dạ, gần đấy được con có bốn lớn đường Ừ. Kịch bài này đánh lốc thì đúng là xin lốc lốc rồng luôn Mới tội đánh phỏng đích có kẹ <laughs> Nghĩ chán không? Nghĩ là chán không? Vậy chán không chán không gì đa bán ờ, cháy thông là hai tư hai triệu tư này nghe? triệu tư ờ, gốc nó bỏ ra kia rồi còn lấy lãi để chơi thì em nó chơi mẹ thì thì bán thông móng đã có lãi để ra rồi này mười triệu lãi chơi để lãi. ra chỗ này lãi lấy cái lãi chơi gốc bỏ rồi thì... nãy giờ chỉ cầm lãi chơi sang tiền anh em đó thông ừ. thông gì à bảy mất tiền đủ đây, okay. yeah. gì em ạ anh đi vì anh đấy nhỉ bảy con này câu chết đi đi câu không dễ rồi anh ơi chả có bảy không thích ăn trả có chín ăn được <laughs> năm chục chiều cày mình tốt à chả phải chín coi vậy ơ nó nằm này em hạ rồi đúng không ừ, rồi hạ một quả biết bánh nhá đây là ngạc quy đúng không người này thì thấy đấy hai bốn đi anh không có trái chín mười rồi chết rồi cái nào sao cũng dễ chết cây này sao cũng chết này Chắc chú thua anh, anh cũng này thôi Vâng, em còn cái người này À, chưa ở đây ở đây thế rồi đây ca rồi ai ăn số à hả một ca vừa ai ăn số à không không ai số đâu không ai số rau thường một đấy rau thường lá không ai số rau thường lá vậy là ai nhầm chốt vòng chốt đấy vậy bóc đi bóc đi bóc nha Thế ai bảo mày chốt đầu đâu mà mày ừ bà đây hỏi à, sao cũng không phải chốt đầu tao chốt mà tao chốt đầu mà ừ vậy em nhận cái cọp đấy lại tôi à. từ em nghĩ xem nào mình vẫn vậy thôi hai phòng em đi con tám chạy ít điểm tám điểm không đi bao nhiêu à, mười này mười chín điểm à đâu cho gì mười mười bảy điểm đi đi rồi đi rồi đi từ nãy chưa xong chết cả rồi sẽ về rồi Ủa, bán luôn muốn đánh tiếp này lấy cái lãi đánh làm sao nữa kìa anh cứ dạo bọn em một chút kiếm giờ sáng là mình chơi nào chiều này không có hồi chết này có không phải hết cái hết thời gian thôi hết máy bay bắn hết không thì cứ cứ bảo là em kéo lại em chuẩn bị có hồi kết nữa ừ. phải có hồi kết khó này bài đẹp khó đánh thôi không đẹp mỏ không đẹp rồi đấy con này em thử ăn sai thì luôn Vì sẽ add cái tính Phật không nhỉ? <laughs> Sắp tính rồi Trang tiền luôn này Không mà đâu Bốn ngày đã quấy Chiều ba cũng cả đời tự thân vận động có cỏ thôi chứ cả để ăn được khó lắm khó lắm rồi ôi chả nhẽ cháy chăng cháy cháy cháy rồi cháy rồi cưới mà thì cá trâu đi ừ. anh chưa à ừ. ôi đây có con trước rồi Hoàng ơi, Đỡ được. sao được. mình cho tôi 18 thì luôn không à. lúc lúc thì tiền giết hết là mới 800 không mới 8 mới tin như đấy nhỉ mẹ cái cái cao ra mấy ca thì mà trẻ sợ tam ca đây còn ăn kìa đây ăn mẹ đọc còn bụng ăn sao đây sao đây sao đây từ gì gì cái chốt thì trăm vào phải nghĩ 800 Kita chắc kok nghĩ Nói rồi Không phải nghĩ Mày rất ngu mà Đánh kiểu vậy thì mới chết Anh cho cái này cho nha Anh không? Từ khi chú tứ quy chú phá ra Phá ra luôn Chả để cháy này Không đập ra thôi thì Ơ Ừ thì ăn ừ, chốt thì... nhỉ Ăn chốt nhỉ Hai, mươi hai tám điểm Cháy rồi có phải sang nữa nhỉ có như anh sang em vòng cuối em còn đâu bốc đâu xong rồi mà thôi anh chỗ đấy luôn tất nhất là anh ăn thì em bốc rồi anh thì hạn luôn mà em cháy rồi bao điểm ba ba bao tính như lên ngay hai mươi tám điểm đấy một khoảng anh yêu hai tám vâng là sang ok đấy chết nghe anh sang con người chết với em ba mấy mười vừa bớt ba ba tao cũng bằng mày thôi à, trước rồi ba à, hơn ba tư bốn trăm hai trăm thôi hai trăm ừ, một trăm năm đây bốn này hai mươi hai triệu rồi nữa cho triệu là phải đi đi vào kia gì nữa hết chưa thắng thua chưa hai bạn hết em có thể đánh em sang giờ làm hỏng không còn em lấy lãi ông đánh hụt thôi anh ừ. lấy lãi ông hụt cái kiểu này thì hỏng giờ dạ, ông cứ lấy lãi ông đánh rồi dạ. tiền kia thì cất về cho vợ mang cho vợ tiêu còn lấy lãi là đánh ngay dạ. khi đánh anh kề cho năm chục về đấy rồi không đâu anh tìm chú giả chú mà anh lấy làm gì à mà chú ăn đâu bơm anh này chứ hết chú bơm này Quá. Vâng. chả quy quy không ăn đây phải chả bắt to này này cái to là to này bây giờ anh bắt to em em thấy em thấy anh bảo vậy em cho anh ăn to để anh, anh ăn mà anh không ăn là xem nào anh nhường em vậy Nói cho anh kìa Là Không không, em đi rồi Gì, anh đi chạy đâu chịu Đối thủ hẳn thì thằng cu em mà cứ ăn nó cốt vai vậy dạ. Đúng cho chạy Chắc tội anh đánh phẩm cho anh ba bắn cháy không Đánh lốc thì phải cho anh bốn bắn bóng à, liền Sao tiền đi Đây dạ, đây Ba Ba đâu 8 Càng Nè, lại nhiều đi Đấy sao Ủa Ủa Mỗi nhà triệu rưỡi thế này Cái ai chơi nhỉ? Ai chơi anh ạ 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 ra bảo con cái nhà cái tiền cái tiền đấy rất là nhiều em quý em muối rất là nhiều Ơ, như em được nhận từ trăm trong này thôi mười lăm. hai trăm ở dưới rồi Trời ơi Hả? trời ơi, đấy em đúng không? Để bà đấy Một tí tờ là đủ tiền đồng tiền năm trăm à tiền một trăm của mày bằng mẹ ăn cả hai tay của tao rồi đồng ơi đồng ơi buồn vén thế này hả giờ quá dở quá nhỉ giờ chịu hai con u đây tao ba hai mày tao tao bán cháy nha hai hai bán u nhiều hơn nha bán cháy là hai tư cháu chỉ có ngủ thôi Kiểu không ngủ đây Đâu rồi Thấy không? Chỉ có mùi mà đang cháy Thành được sáng ăn chặn thằng Quyên để hết mẹ tiền đi kia <laughs> Chơi gì nữa Cấp thu hẳn gì với nó không vậy Anh cũng một tấm mùi bao anh cháy Rồi Chú một con hơn anh vẫn ngủ nhưng mà chú chua à, anh thấy bao anh cháy rồi Này anh đi à, Hả? Thế không? Mắt mình thật thì thông mình ghét nữa mà cho anh gây tao đỡ ghét không ít nhất thì anh cũng đỡ lúc món. em cháy suốt nói gì được nhưng mà thấy nó cách ra đỡ ghét nhìn thôi ghét bao liền tiếp ác thế vậy đất tiền là cháy thì tao có phỏng tao cháy tao không ghét nhở lúc ta quy này ai đã nhận? anh có đùi ngồi đứng sau em dạ cháy rồi anh chín nha khó hiểu nha anh phan anh bảo ngồi sau anh còn chị rồi em một thao bắt chút mời chính rồi chị rồi ba cái quất nha chạy rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi chốt chưa nó chốt đúng không à chưa chưa anh chốt anh chốt đúng không ừ thổi cho tôi cái này đấy đấy đấy bằng nhọc Zika chứ mẹ ôi đau này chán không ừ, ôi gặp quảng nguyên anh thấy gì cơ anh chán người chứ quảng nguyên ừ, ngon tính cháy chỉ riêng Mika này đỡ thì đó là được ông bị điên quy ăn được bốn năm sáu quy đấy phải sang em tám một phẩm hai phẩm nhưng mà điểm to lắm tám trăm hai ăn hai mươi hai mươi ba năm điểm em có hai hai mươi này ba ba tư điểm ba trăm điểm, thua đi ba tư ba gì ba tư em nhiều một ừ. hai ba bốn rồi này nhé nhé hai bạn thôi cố gì chơi luôn sợ hai bạn nữa hai bạn nữa nha hai bạn nữa nghỉ này bạn bạn bạn nữa mới là không phải khỏi